Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage. Một lần nữa, chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành theo dõi cũng như là ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy ủng hộ chúng tôi trên mỗi từng sản phẩm bằng một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc là đăng ký kênh của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage để dưới phần mô tả để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kiên Anh. Tất cả những cái đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Trong chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh xin trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc Daewoo Ducati 5 chỗ dòng EX, số sàn máy xăng 1.6. Chiếc xe này sản xuất năm 2009, có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử, camera lùi, màn hình cảm ứng 7 inch, siêu nét với mẫu xe này thì à, chúng tôi xin cam kết là không có đâm đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Thế thì à, dòng sedan này hiện nay đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 162 triệu đồng, bao rút hồ sơ trên toàn quốc cho quý khách hàng. Về à, khách hàng nào quan tâm hãy liên hệ theo số điện thoại 0975 686 232 gặp anh Trung để được giá tốt nhất. Hoặc là quý khách hàng có thể đến địa chỉ của ô tô Kinh Anh khu vực miền Bắc đối diện Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để xem trực tiếp chiếc xe này. Sau đây à, chúng tôi xin phép đi à, quay một vòng quanh chiếc xe cũng như là chi tiết từng phần của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Như quý vị thấy, toàn thân à, chiếc xe này mang màu đen, nhìn rất là khỏe khoắn. Đây cũng có thể coi là cái màu đẹp nhất của dòng Ducati. Sơn xe cũng còn khá là đẹp. Phải nói là chủ nhân của chiếc xe này đã chăm sóc xe khá là tốt. Toàn bộ thân vỏ còn rất là bóng, rất là mọng Đấy quý vị có thể thấy, sơn xe còn rất là bóng rất là căng vẫn à, còn in rõ các hình à, bóng cây ở trên à, thân của chiếc xe phải nói là chủ nhân của chiếc xe chăm sóc xe rất là tốt sơn xe vẫn còn trên 95% bốn bánh xe đều được trang bị mâm đúc 5 chấu dạng hợp kim vẫn là zin theo xe các cái đường gân chỉ trên thân xe vẫn còn rất là căng rất là nét chưa hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móc méo cả như chúng như chúng tôi đã cam kết thì chiếc xe này còn zin trên 95%, không đâm đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Đó là cam kết của chúng tôi về sản phẩm này. Toàn bộ thân vỏ của chiếc xe nhìn rất là khỏe khoắn, với cái màu đen quyền lực, rất là hầm hố, chắc chắn, với cái à, form dáng của nó. Form dáng của dòng à, Lacati phải nói là không hề bị lỗi mốt. Nhìn dáng xe rất là nhỏ gọn nhưng mà cực kỳ là chắc chắn. Khoang nội thất cực kỳ là rộng rãi, Cụm đèn pha ở bên uh, lái vẫn còn rất là trong và zin theo xe. Chưa có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả. Chiếu sáng rất là xa, bám đường rất là tốt. Giúp uh, cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm. Cụm đèn pha ở bên tài. Đấy, quý vị có thể thấy. Còn như mới, không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bạc màu ở đây cả. Đèn uh, sương mù phía dưới cản trước bám đường rất là tốt mặt ca lăng với cái logo của hãng đâu ở giữa các cái à, viền của tấm à, lưới tản nhiệt cũng đã được à, ốp mạ chrome, nhìn rất là sáng. Các cái đường gân chỉ trên thân xe cực kỳ là sắc nét. Bánh trước ở bên tài, toàn bộ hộp dè, các cái tấm nhựa còn rất là chắc chắn, không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát ở đây cả. Ngay cả cái phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước cũng vẫn còn rất là chắc chắn. Hệ thống giảm sóc cũng còn khá là tốt. mâm đúc hợp kim năm chấu còn rất là sáng rất là đẹp sơn của mâm xe vẫn là sơn zin khoang lốp ở bánh xe sau bên tài đấy quay cận cảnh à, cho quý vị thấy toàn bộ hộp rè của nó các cái tấm nhựa của hộp rè cực kỳ là chắc chắn hệ thống cua lốp cũng còn rất là phẳng phiu rất là tròn quay cận cảnh và chi tiết cái phần à, khoang lốp à, cho quý vị thấy phần hộp rè các cái tấm nhựa chưa hề có cái dấu hiệu gì là mọt mục cả mâm đúc năm chấu dạng hợp kim, zin theo xe. Vẫn còn nguyên cái biểu tượng của hãng ADU à, ở trên à, mâm của chiếc xe này. Toàn bộ à, các bánh xe của chiếc xe này đều được trang bị hệ thống phanh ABS. Cho nên là cực kỳ là an toàn. Cụm đèn hậu ở bên tài. Quý vị có thể thấy nổi bật với cái nền màu đỏ. Nhìn rất là bắt mắt, còn rất là trong. Phần cốp ở phía sau. Đấy, cũng đã được à, mạ một cái à, tấm mạ chrome nhìn chiếc xe rất là sang trọng rất là sáng trang bị à, cái camera lùi siêu nét giúp cho quý khách vận hành lùi xe an toàn hơn dễ dàng hơn còn đây là khoang lốp ở bánh trước ở bên phụ toàn bộ hộp rè của nó các cái tấm nhựa cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách vá ở đây cả hệ thống giảm sóc cũng còn rất là chắc chắn vỏ xe hay còn gọi là lốp xe cũng còn 70 đến 80%, mâm đúc 6 chấu dạng hợp kim, cực kỳ là chắc chắn. Bánh xe sau ở bên phụ, phần học dè của nó không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả. Ngay cả cái vị trí này đây, vị trí mà thường xuyên tiếp xúc với nước vẫn còn rất là tốt. Các cái tấm nhựa của nó không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả. Đấy, chúng tôi luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí, đặc biệt là những vị trí mà thường ảnh hưởng đến chất lượng của xe. Cho nên là mỗi một cái à, video clip Thời lượng của nó từ 20 cho đến 30 phút. Quay chi tiết mọi vị trí giúp à, cho những khách hàng ở xa có thể à, cảm nhận về chất lượng của chiếc xe. Qua cái à, video clip này, khách hàng cũng có thể đánh giá được 80 cho đến 90% về chất lượng của chiếc xe mình cần mua. Chỉ với giá là 162 triệu đồng, chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc. Đây là 5 chỗ dòng EX, số sàn máy xăng 1.6 chúng ta nhìn lại toàn bộ cái phần à, ngoại thất của chiếc xe từ phía sau ra đến đằng trước dáng xe rất là khỏe khoắn phía trước của nắp cabo cặp đèn pha còn zin rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả chỉ với giá là 162 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc 5 chỗ máy xăng 1.6 có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu theo như à, trải nghiệm của chúng tôi Chiếc xe này chỉ tiêu thụ 6 à, đến 7 lít xăng trên 100 km. Tất nhiên là còn tùy theo cái kinh nghiệm của tài xế lái xe. Chúng tôi à, quay chi tiết mọi à, vị trí ở phần ngoại thất của chiếc xe. Từ đằng trước ra đằng sau để cho quý vị có thể trực quan nhìn rõ. Toàn bộ thân vỏ của nó còn rất là đẹp. Rất là mọng. Và bây giờ là cánh cửa trước ở bên phụ. Phần nội thất của nó, quý vị có thể thấy các cái chi tiết giả vân gỗ còn rất là đẹp các cái à, tấm nhựa của mặt tắp lô chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bạc màu cả. Xe cũng à, trang bị một cái à, màn hình DVD 7 inch cảm ứng có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc hoặc là xem phim giúp cho chúng ta có những phút giây thư giãn khi mà di chuyển trên xe. Hàng ghế phía trước vị trí ngồi rất là thoải mái, rộng rãi, không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả. Da ghế với phối cái hai màu đen và vàng nhìn rất là sang trọng. Vô lăng ba chấu với à, cái túi khí ở giữa và cái à, logo thương hiệu của Daewoo tất cả vẫn còn rất là đẹp rất là chắc chắn vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng số vẫn còn rất là rõ ràng đấy quay cận cảnh à, cho quý vị thấy hệ thống thắng tay vẫn còn rất là đẹp an toàn các cái vị trí hộc để đổ tấm nhựa của nó không hề có cái hiện tượng gì là bạc màu cả màn hình cảm ứng DVD 7 inch siêu nét trần xe à, trần nỉ vẫn là còn zin không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy cực kỳ là đẹp tay nắm mở cửa của bên phụ các cái à, nút bấm vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả mặt tắp bì các cái tấm nhựa tấm da vẫn là còn zin chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả các cái chi tiết giả vân gỗ còn rất là đẹp quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ màu còn rất là tươi không hề có cái hiện tượng gì là bạc màu hay là ờ, bị xù cả toàn bộ keo chỉ cũng còn khá là đẹp khá là tốt sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin hệ thống uh, chốt khóa các cái con ốc vẫn còn rất là đẹp chúng tôi luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí uh, cho quý vị thấy đặc biệt là những uh, khách hàng ở xa có một cái nhìn uh, trực quan về chiếc xe mình cần mua chốt khóa cũng như là bàn lề ở phía sau cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả cột cũng như là khung cửa không hề có cái dấu hiệu gì là móp méo hay là cong vênh cả cánh cửa sau ở bên phụ hàng ghế thứ hai đấy quý vị có thể thấy rất là rộng rãi già ghế còn cực kỳ đẹp không hề có cái hiện tượng gì là rách nát cả vị trí ngồi rất là rộng rất là thoải mái tắp bì của cánh cửa các cái tấm nhựa còn rất là sần chưa hề có cái dấu hiệu gì là bạc màu hay là mài mòn cả quay chi tiết và cận cảnh à, cho quý vị nhìn thấy rõ còn rất là đẹp còn rất là tươi Chiếc xe có như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy. Giúp uh, cho quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua. Hệ thống chốt khóa, các con ốc. Rất là đẹp, rất là chắc chắn. Keo chỉ cũng như là hệ thống uh, gioăng cao su cách âm vẫn còn rất là tốt. Không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả. Sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin. Cột hệ thống chốt khóa cũng như là khung cửa của cánh cửa sau bên phụ rất là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là móc méo hay là cong vênh ở đây quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy cực kỳ là đẹp chúng ta cùng à, xem à, khoang nội thất từ bên tài cánh cửa bên tài đấy vô lăng ba chấu có trang bị hệ thống trợ lực đánh lái rất là nhẹ các cái tấm nhựa của mặt táp lô vẫn còn rất là tươi rất là sần chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả vị trí ghế tài xế ngồi rất là rộng rãi thoải mái các cái à, nút bấm cửa kính ở trên à, cánh cửa bên à, tài vẫn còn hoạt động rất là nhẹ nhàng trơn tru các cái tấm nhựa trên mặt tabi còn rất là sần rất là tươi bệ lên xuống các cái núm điều chỉnh vị trí ghế tài xế vẫn còn hoạt động rất là nhẹ nhàng giúp cho tài xế lựa chọn cái tư thế lái thoải mái nhất cho cái cảm giác không có bị mệt mỏi khi mà chúng ta di chuyển trên đường xa đấy trần xe quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ không hề có cái hiện tượng gì là xù lông cả chân nỉ cực kỳ đẹp. Hệ thống bản lề của cánh cửa sau rất là lớn, rất là chắc chắn. Chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt ở đây. keo chỉ cũng vẫn còn rất là tốt. Nó mất một đoạn khoảng 10 à, phân à, bị dập à, nát bởi vì cánh cửa cũng có thể là mở đóng mở nhiều. Nhưng mà đoạn dưới này vẫn là con là keo chỉ zin, sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin theo xe. Vẫn còn thể hiện rõ các cái dấu bấm chì của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe. Chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả Ngay cả cái phần mà dưới thường xuyên tiếp xúc với nước cũng vậy Cực kỳ là chắc chắn Xe cũng à, trang bị một cái à, nút bấm à, mở điện à, của cốp phía sau Vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả Còn đây là cánh cửa sau bên tài Các cái tấm nhựa Các cái tấm à, ốp giả gỗ Còn rất là đẹp Màu vẫn còn rất là tươi Rất là sáng Tay nắm mà đóng mở cửa Cực kỳ là đẹp và chắc chắn các cái tấm nhựa của mặt tabi màu còn rất là tươi. Chưa hề có cái dấu hiệu gì là bạc màu cả. Hệ thống à, keo chỉ cũng như là giòn cao su cách âm còn rất là tốt. Đấy, quay cận cảnh à, cho quý vị thấy rõ. Chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả. Ngay cả cái phần mà dưới thường xuyên tiếp xúc với nước cũng vậy. Cực kỳ là chắc chắn. Còn đây là phần gầm của chiếc xe này. Đấy, quý vị có thể thấy. Cực kỳ là chắc chắn. Không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là hàn vá ở đây cả. Tấm ờ, nhựa phủ của nó vẫn còn nguyên, chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả. Quay ờ, cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ, cực kỳ là chắc chắn. Sau đây tôi sẽ quay cái phần cốp sau của chiếc xe này cho quý vị thấy nhé. Đấy, hai bên phần của sườn của cốp xe phía sau vẫn còn rất là rõ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cốp của chiếc xe này.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 bánh sơ cua hay còn gọi là bánh dự phòng. Cũng đều được trang bị mâm đúc. Cực kỳ là chắc chắn. Toàn bộ các cái à, phần à, học dè của phần à, sắt xi của cốp xe còn rất là sáng, chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt ở đây cả. Cực kỳ là chắc chắn. Quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị nhìn rõ. Toàn bộ các cái chi tiết ở trong cốp xe vẫn còn hoạt động rất là tốt. Khoang cốp xe rất là rộng. Để được rất là nhiều đồ. Chúng tôi luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí để cho quý vị có thể à, nhìn trực quan hơn về chiếc xe mình cần mua. Chiếc xe có như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy. Giúp à, cho quý khách hàng ở xa có thể à, nhìn chi tiết về chiếc xe mình cần mua. Qua cái video clip thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được ờ, về chất lượng của chiếc xe 80 đến 90%. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên mặt đồng hồ vẫn còn đầy đủ. Hiệu quả theo như à, bảng à, đồng hồ thì à, chiếc xe này đi được hơn 194.000 km rồi. Màn hình cảm ứng tích hợp camera lùi giúp cho quý khách vận hành chiếc xe an toàn hơn, dễ dàng hơn. Chiếc xe này còn đăng kiểm khá là dài, tới tháng 3 năm 2020 mới hết hạn. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu phần máy của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đây Ducati trang bị cái động cơ xăng 1.6 lít ETEC 2 16V, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu thanh rằng đầu xe còn cực kỳ là chắc chắn các cái lỗ của nó vẫn còn rất là tròn chúng tôi xin cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi hệ thống à, keo chỉ của nắp cabo vẫn là quần jean không hề thiếu một phân đoạn nào toàn bộ dàn đồng dàn xi của nắp cabo vẫn là cực kỳ là chắc chắn tấm nỉ vẫn là jean theo xe cũng rất là chắc chắn thế thì à, với giá bán là 162 triệu đồng và bao rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho quý khách trên toàn quốc. Theo tôi nghĩ đây là một cái giá cực kỳ hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc. Đây là Catti 5 chỗ số sàn máy xăng 1.6 sản xuất năm 2009 có trang bị hệ thống phun xăng điện tử cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 7 đến 6 đến 7 lít trên 100 km toàn bộ khoang máy vẫn còn rất là khô ráo sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả quay chi tiết và cận cảnh à, cho quý vị thấy khoang máy cực kỳ là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả vậy thì à, khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 0975 686 232 gặp anh Trung để được cái giá tốt nhất hoặc là quý vị có thể đến địa chỉ của ô tô Kiên Anh khu vực miền Bắc đối diện Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hà huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ để à, trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này Thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Daewoo Ducati 5 chỗ số sàn máy xăng 1.6 sản xuất năm 2009 có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử.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 Sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kiên Anh. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Kiên Anh nhé. Trước khi chia tay, ô tô Kiên Anh kính chúc quý khách có một ngày làm việc hiệu quả và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình.